<clears throat> Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp cái hiệu là Paloma ICN86B Đây là nội thất bên trong cái bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng này, bếp nướng có mâm và vỉ nướng bằng inox đây Bếp này được xuất xưởng vào à, tháng 11 năm 2000 <clears throat> năm 2016. còn về <clears throat> ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản à, bền tiết kiệm và <coughs> tiết kiệm và an toàn thực tế gia đình bốn người á ngày nấu ăn hay buổi thì một bình ga giá khoảng 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng các bạn chỉ ờ, tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi đây là cảm biến khóa ga tự động nè khi bếp tắt lửa cái đầu à, đầu chống à, cái à, đầu mở hàng đây tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu mở pin tôi mở hai bếp nấu và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp <clears throat> thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa <clears throat> sau 5 <clears throat> sau 5 đến 7 giây á cảm biến nhận được à, lửa đã tắt bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa mà các bạn để ý nè đầu chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh bếp nó mới tắt bếp đã phá ra kèm theo à, <clears throat> tiếng à, đóng là le nè thì à, một số bếp nó sẽ phát ra tiếng bếp bếp này nó chỉ nghe tiếng đóng là le thôi biết bên trái nè biết bên phải biết nướng công tắc thì vẫn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mua phỏng cho hai cái nồi <coughs> đây là cảm biến à, chạm đáy nồi nè khi cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới cái đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu các bạn mà dùng cái nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó chế dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á nó đánh lửa ờ, điện tử IC bằng hai cục pin đại nè nên nhà sản xuất bên Nhật á, đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, để sử dụng tất cả hai bếp nấu và nướng <coughs> đều đánh lửa theo mục đích để đốt uh, ga <coughs> mục đích nó để đốt ga nếu có rò rỉ nên uh, bếp ga Nhật á, nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Pana Sinus Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại bằng một viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ đi theo pin nó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét còn tuổi thọ của viên pin này á nó khoảng được 4 đến 5 4 <clears throat> đến 5 năm nên các bạn khỏi lo hai pin hai bếp nấu đã tự động giảm nhỏ lửa nè có vị trí cần ga đang ở bia à, lớn nhất đây Đây, bếp bên trái là 241 độ bên phải là 245 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn à, nên cân nhắc vì tất cả các loại banh ga này nó được sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ của Nhật đây sản phẩm hợp tác cái à, xuất khẩu Nhật bếp bên phải tôi đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi bên trái cũng vậy nè công tắc thì vẫn còn đang mở đây giờ tôi sẽ lắp lên sạc cho các bạn được theo dõi bên chỉ có một cục thôi nên không đủ để <clears throat> độ dài với hộp bên thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì về nhà các bạn móc vào cái lỗ nè đây là cái lỗ để móc lò xo vào bạn móc vào cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài cực dương là dấu cộng đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp pin yếu á các bạn nghe theo nhịp tính lửa của bếp nè nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc các bạn có thể nhìn theo cái đèn học pin khi pin yếu ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây khi hết pin các bạn cắm vào thì khi sạc pin á các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì khi đèn xanh pin đầy á thì các bạn ờ, cắt cục sạc đi thì dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có hẹn giờ <coughs> thì tôi có bán kèm thêm một cái à, khẩu hẹn giờ nấu và nướng từ 1 đến 60 phút đây là sử dụng ổ cắm hẹn giờ đây tiện lợi khi nấu nướng mà bạn không phải cần canh chỉnh bếp nữa giúp bạn có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn thì à, thời gian nó được từ 1 đến 60 phút các bạn mượn vào cục sạc bạn cắm vào ổ ờ, cắm hẹn giờ đây đây các bạn bấm một rồi tôi sẽ thử một phút đây. khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ đó, các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ đó, bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu các bạn quên lấy pin ra thì bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện của pin còn về à, ưu điểm của bếp ga nội địa có nó có lò nướng tiện lợi nè dễ dàng vệ sinh khi sử dụng các bạn chỉ việc mở lên là sử dụng thôi không có mất thời gian và công suất đi đốt ờ, lửa than nướng thì được mọi thứ nhưng các bạn phải à, cắt lát ngỗng hai phân ra 2 cm khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nha để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm cái nướng nó không có bị khô đây sau khi hết một phút nè bếp nó tự động tắt lửa khóa ra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 theo số điện thoại 0909306149 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa Nhật thì các bạn cũng liên hệ vào Zalo Facebook theo số điện thoại 0909306149 để có nhiều chính sách ưu đãi dành cho đại lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm với cụm từ rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video khẩu bếp vào ngày mai à, các bạn nhớ click vào nút đăng ký uh, subscribe bên dưới video để đón xem những video <clears throat> mới nhất và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem bếp thì được bảo hành một năm nếu trong uh, à, 10 ngày đầu uh, bị lỗi á một đổi <clears throat> một đổi một trong 10 ngày đầu nếu uh, bếp có bị lỗi ở dưới bếp thì cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cấn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau